Xin chào anh em cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu cái bộ hột tài xỉu nghiêng này thì là anh em đi chơi tài xỉu hay là anh em đi đánh tài xỉu thì anh em anh em có thể là làm với cái tỷ lệ 73 hoặc là 64 để anh em đi lắc hoặc là anh em có thể làm tỷ lệ 73 82 để anh em có thể luồn vào sân chơi Đấy, anh em đưa cho những nhà cái lắc thì anh em ở ngoài anh em biết cái phần trăm của nó về tài hay là về xỉu Đấy, thì anh em có 7 đến 80 phần trăm à, tỷ lệ thắng khi mà anh em đưa được cái bộ hột này vào sân chơi Đấy, còn anh em nào mà lắp cái bộ hột tài xỉu này thì anh em phải làm với cái tỷ lệ của nó thấp hơn so với cái tỷ lệ mà anh em đưa bộ hột vào sân chơi nhé riêng cái bộ hột tài xỉu nghiêng hay là cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này thì à, anh em theo dõi cái video này để tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột và cái cách lắc của bộ hột tài xỉu nghiêng này làm sao mà nó đi về với cái tỷ lệ tuyệt đối nhất ví dụ như cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu nghiêng xỉu nha bộ hột tài xỉu nghiêng xỉu thì nó được làm với tỷ lệ là 73 Đấy, thì 73 thì khi mà anh em lắc thì anh em phải lắc như thế nào nhá thì nói chung là cái tỷ lệ 73 này do bên tôi làm thì là, là cứ anh em cứ lắc mạnh thì là xỉu Đấy, còn anh em lắc nhẹ nó là tài nhá Đó. cái bộ hột này tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em cái cách lắp ở trên video này để cho anh em xem anh em thấy được cái hiệu quả của nó thì là anh em có thể là phù hợp với sân chơi với anh em anh em sở hữu cái bộ hồn này về anh em đi lắp cũng được hoặc là anh em đưa vào sân chơi cũng được nhá đó thì đấy như tôi vừa nói cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em lắc mạnh nó sẽ đứng xỉu Đấy, còn anh em lắc nhẹ nó sẽ đứng tài nha. giờ tôi sẽ lắc mạnh cho anh em này đó như thế này thì là tỷ lệ của nó về xỉu khá là cao nhá. đó một hai tám đúng không à, một hai năm đó vẫn lắc mạnh tỷ lệ về xỉu một hai ba khi mà anh em lắc nhẹ thì là nó lại đứng ở xỉu à nó nó lại đứng ở tài nhá đó đúng không anh em hai ba rồi, vẫn là tài này đấy lắc mạnh như này nó sẽ là xỉu đấy đúng không anh em bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ cái bộ hột tài xỉu nghiêng về xỉu 70 phần trăm thì anh em đi lắc tài xỉu hay là anh em đưa cái bộ hột này tài xỉu là vào sân chơi để cho anh nghe ta lắc thì ờ, anh em cứ ở ngoài anh em đoán được cái tỷ lệ của nó Đấy, tỷ lệ của nó để cho anh em ờ, có thể đoán được những chén tài chén xỉu mà chuẩn xác nhất tuyệt đối nhất nha Đấy, thì anh em cứ mạnh thôi mạnh như này Đấy, mạnh là anh em đánh xỉu đó mạnh anh em đánh xỉu nhẹ anh em đánh tài đúng không anh em rất là chuẩn xác đúng không nhẹ này Đó. nhẹ này nhẹ là tài đúng không Đó. Đó. xỉu đúng không anh em rất là hiệu quả cho anh em đúng không Đấy thì anh em nào muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này ai bộ tài xỉu nghiêng xỉu này thì anh em cứ liên hệ với tôi ở số điện thoại trên màn hình nhé video tôi làm đến đây hết chào tạm biệt các anh em anh em xem video nhớ đăng ký kênh nhé